Xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang Về à, cái cầu Mà trước là Giang à, đã xây và đổ móng cầu xong ấy Thì à, do là gia đình nhà Giang thì cũng có một chút việc Nên là Giang cũng à, chưa có thời gian mà để lên quay ghi hình cho quý bác anh chị Cùng toàn thể mọi người biết được là cái à, công việc làm cầu đến đâu rồi Thì à, buổi chiều nay thì à, Giang mới có thời gian rảnh vào để à, ghi hình cho mọi người cùng xem là cái mố cầu mà mình chuẩn bị là ghép cốt pha Đấy, buổi chiều ngày hôm nay bà con là đang à, ghép cốt pha rồi chứ là mọi người có hỏi ra là cái mố cầu thì à, xây là do là như thế nào thì cũng rất là nhiều người comment hỏi Giang ấy là cái cầu dân sinh mà lại làm nó quá chắc chắn và đắt tiền đấy là làm cầu tạm thì ra cũng giải thích luôn cho quý ba anh chị biết là vào cái mùa mà nước cao ấy các anh chị nhá cái mùa nước cao thì là nước lũ ấy thì nó, nó lên rất là cao luôn có thể lên trên trên này này các anh chị ạ à? gần cái mặt cầu này mà mùa nước lũ ấy ở trên này xuống nếu mà mình làm cống thì là nó sợ nó mắc rác ấy quý anh chị ạ ở trên này ví dụ nó trôi giống mà mùa mưa bão nó trôi từ lá cây rồi là cành cây ấy củi nó vào đây nếu mà làm cống thì nó sẽ bị tắc rác ở đây và cái con đường dân sinh này thì quý ông anh chị ấy là tuy là, nếu làm cầu để ô tô đi vào ấy thì là ô tô không vào đây được. Đấy chỉ có con đường dân sinh bà con bao năm nay là đi con đường này rồi thì Giang chỉ tính là làm cho mọi người là để đi lại và chở à, đồ đạc đấy đi qua con cầu này thôi chứ à, không không à, gọi là có ô tô vào đây được cả nên này là Giang cũng đã tính mà làm cái cầu nó phải chắc chắn để bà con à, cái cầu này đi mình đi nó được lâu bền nó mãi mãi hơn và làm cái cầu tạm Đấy, nếu như mùa mưa lũ mà nó lớn ấy nó có thể là làm hỏng cái cầu cái cầu mình làm tạm ví dụ là rẻ tiền đấy thì nó rất là nhanh hỏng Giang quyết định là sẽ làm cầu đổ bê tông hết và móng này thì mình hôm trước là cũng anh chị là quan tâm rồi là cái video trước của Giang ấy Giang cũng đã bảo là đổ móng đấy là đổ móng thì mình là đổ cốt thép của hai bên móng gọi là mố cầu đấy mình phải ờ, đào xuống ờ, đóng thép cột xuống ờ, mới đổ bê tông đấy sau khi đổ bê tông chết xong thì mình bắt đầu giữ cốt pha đó, và sau đó thì mình bắt đầu là mới lắp ghép cái ấy này cái cốt pha này là mình sẽ thép mình sẽ đổ thì hôm nay mình bảo bà con là vào đổ răng giấc này Giang giải thích cho mọi người là cùng biết là như vậy Và cái con đường này thì à, sau này cái đoạn nó lên dốc này nó khó này này Thì mình cũng sẽ đổ một chút bê tông Vậy bên kia đổ một chút bê tông để nối vào cái cầu này Để cho bà con đi lại Là chở thóc, chở lúa ở trong này với lại là cái cây à, táo mèo mà con thu hoạch hàng năm ấy Trong này này thì cái mố cầu này thì Giang cũng xây là bên này là hình chữ V thì sau này nước là nó lớn ấy, thì nó chảy nó không à, tác động trực tiếp vào cái mố cầu kia và bên kia thì sau này làm xong cầu thì mình cũng sẽ xây hình chữ V sang bên kia đó thì sau này nước nó dồn vào thì nó không trực tiếp vào cái mố cầu nó sẽ làm xói mòn cái mố cầu và gãy mố cầu còn ở dưới chân cái móng à, cái mố cầu này thì mình cũng đã đổ bê tông hết rồi đổ bê tông hết rồi Đấy, mình giải thích cho mọi người biết là như vậy còn sắt thép là phi 16 ấy các anh chị là phi 16 và phi 12 và dầm đai thì mình cũng đan này, này. mọi người đan lắp ghép vào chỉ là chỉ đó chỉ đó chỉ đó kéo rồi đấy đấy đấy phía đằng trên này hôm ấy là <clears throat> cái đường nó vào nhỏ này mình bảo bà con là cố gắng mở rộng ra vì chỗ này là cua tay áo Đấy, mình phải mở rộng ra sau này thì à, một người đi xe máy này Đấy, chở đồ một người cua nó không gấp Đấy, nó sẽ rộng mình cua này vào cái cầu sang bên kia phía bên kia thì à, mình cũng sẽ đổ bê tông một đoạn đến đây và đổ bê tông từ đây lên nó dốc mà làm thế nào mà để nó đi an toàn nhất và cái cầu này mình cũng sẽ cố gắng là làm cái lan can chế cái lan can Đấy. và cái mố cầu này mình cũng xây hết này các anh chị nhé à quên cái uh, đai này mình cũng xây kè hết lên bên đây rồi Đấy, chắc chắn rồi sát luôn với cái ờ, mố cầu ở bên kia đây cũng thế mình xây kè hết rồi sau đó mình đổ bê tông đổ đá và mình lấp đất vào hôm nay là chủ yếu là một con đi san đường hai là mình lắp ghép uh, cốt pha và buộc răng thép Hãy chiều nay mình chỉ ấy đây một dàn thép cái móng cầu mình xoay buộc nó chiều thế nào cái móc vào móc một cái móng cầu này, này. nó mới chắc này đang một cái ở dưới hai cái ở dưới đấy chứ cái gì vậy? Đây, cái cơ, cái cơ, cái cơ áo này. Để mình chỉ móc hết vào đây cô anh chị nhé, Móc ngược lại Thế sau này bên kia cũng móc Móc ở mố bên này Cụt bên này Nguyên chấp 16 rồi đây Chim mươi hai Đây nha Có mấy nhé một sâm hả? Rồi trước khi đổ mình sẽ nâng cái này lên Nâng Rồi đi qua cầu chưa được rồi Rồi, mình sẽ nâng lên đây nâng lên lên đây đây đổ. tí nâng lên này là để đặt đều nhau ngày mai quét sạch nha mọi người nha cái bê tông này rửa đi không phải quét rửa đi mới ăn được cái à, xi bằng sắt cốt thép Đây, thầy chắc tí xíu rồi, thầy Cái này một tấm này ra đó thì chiều nay là mình chủ yếu là vào à, ấy thôi cái chuyện chị ạ nhóc cốt pha một, một cái uh, sắt chép mai không là mình mới đổ được mất một à, ngày nữa một ngày thì không đến thì còn uh, hai tiếng đồng hồ mình đảo mình đổ xong rồi Xong nó thừa thì mình à, bắt đầu là đổ đường bê tông này lên Nó chỉ nhá khoảng một tuần là cầu mình có thể đi được Đi lại được Hiện tại là sắt nó cũng chưa đủ Mai mình à, sẽ cắt thêm đây nữa và đến gần à, chân mố cầu Mố cầu đầu tiên một, hai, ba, bốn, năm cây nữa thôi Bên kia là 5 cây nữa Là đủ 10 cây Sắt phi 12 Là đủ Đó thì mình ờ, bảo là con là buộc hết những cái cái ờ, dọc này trước cái này cái này còn thừa đấy cái ngang này sau đó mai bắt đầu mình đổ mình nâng nâng lên mình buộc nốt mình nốt rồi mình đổ bê tông cho chị nhé hai cái mố cầu thì chỉ là quá chắc luôn bê tông hết này nó vào mấy tấn bê tông mình đã đổ đổ bên này là hết uh, ờ, với bên mố của mình là 7 tạ bảy tạ xi si bên này 7 tạ xi si. tấn rưỡi hai cái mố này chống cốt pha cho này ấy xong cái là mình tháo được cái cốt pha này mình đi làm cầu khác khi mà cái cầu đã đi được để trong mà đi được còn cái ờ, trụ để sau này để cái trụ ở đây ở giữa ở bên cạnh để mình làm cái lan can sau này điện thế mai bắt đầu đổ thì mình mới buộc cái sắt đây các anh chị buộc hai ờ, bốn uh, cái sắt lên Đấy, mình đổ luôn cũng như mà cũng anh chị mà xem được cái trần nhà ấy mọi người đổ cột nhà đấy mọi người đổ thò lên rồi sau này mọi người lên để, để lên ờ, tầng 2 hay tầng 3 đấy người ta đổ mái như vậy đổ bê tông cũng vậy thôi mình vẫn làm cái cự lên đổ sắt thò lên sau đó là mình gấp cái pha mình đổ đấy luôn để lan can luôn bảo nó khó thì cũng là khó bảo dễ thì cũng là dễ cái bên này là móc bên kia móc vào mố cầu trong bên này bên kia cũng là móc móc ngược lại ở giữa cái này mình lại buộc vào cái này mà mình đang lên mình lại buộc sắt vào cái này nếu như cái cầu này mà không đảm bảo được 20 năm hay là được 50 ờ, năm ờ, xem là cái cầu này nó được bao nhiêu năm thì ban chị có thể theo dõi và mình làm cái cầu thì phải chắc chắn làm sao để cho bà con là đi lại không bị hỏng dùng được lâu hơn cái cầu gỗ còn cái con đường này thì nhà nước là không không không, không làm đến được vì trong này rất là sâu mà tô thì không đi được rồi trăm trăm này mình dân sinh là mình muốn làm cho các cháu là những thế hệ tương lai các cháu là đi mãi mãi đi lại đấy là mình đi qua suối này còn mùa nước lũ các cháu đi học rất là vất vả qua đây lội suối chiều nay mình có thể vừa buộc được như này thì không anh chị ạ không không ấy đâu không làm được ờ, hết được vâng, mình xây kè hết xây kè cho lên lên hôm nay thì mình cũng xây kè có mảnh nước là mình cũng cho ống vào đây để thoát cái mảnh nước ra thì ờ, hòn đá này. mình sẽ đổ cái tông từ kia xuống vẫn chỉ là dễ hình dung đá vỉa thì bà con tự khai thác Đấy, kia mình lấp vào đây đổ lên đây đang chỉ là mình tưởng tượng mình qua cầu mình vào đây đúng không Đấy, mình đi từ đây lên lên trên ấy. sau khi mà hoàn thành cái cầu này xong thì giờ, nếu có thời gian ấy giang lại tiếp tục vào bên trong để có xem cái cầu thứ hai làm cho bà con cũng mọi người nữa. với lại video ngày hôm nay của Giang cũng xin khép lại đây thôi vì uh, chiều nay mình cũng chưa thể uh, đổ các anh chị mai mình cố gắng là mình buộc một chút nữa mình sẽ đổ cái cầu Ở đó thì mình tiếp tục ghi hình lại cho các anh chị thì toàn thể mọi người biết là tiến trình mình làm cầu đến đâu ấy khi nào hoàn thành và khi nào mình bàn giao lại cho bà con sử dụng và đi qua là con cầu này rồi thì mình tiếp tục kể cái liệu ở trong đó để tiếp tục làm cái cầu thứ hai và vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở những video tiếp theo